Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đang nhắm đến được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Thiên ấn trợ mệnh, những chú chuột thể hiện được năng lực cá nhân của mình và tạo dựng được niềm tin với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Điều này đồng nghĩa bạn có thể sẽ được trao thêm nhiều trọng trách, sắp tới có thể sẽ là khoảng thời gian nhiều áp lực và mệt mỏi, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Thủy thổ xung khắc cho thấy nhiều vấn đề tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy nhưng cả hai đều lơ đi, không chịu đối mặt Việc thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ là nguyên nhân chính yếu, hãy cố gắng hóa giải mâu thuẫn đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thiên tài nhập cục là tín hiệu đáng mừng cho đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu. Con giáp này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay, dùng dình tiền tiêu trong ngày hôm nay, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, Tài chính dư giả là nguồn động lực không nhỏ khích lệ bạn dám làm những điều mà bản thân trước giờ chưa bao giờ thử. Hãy tận dụng tối đa cơ hội trước mắt để học hỏi nhiều hơn, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều bổ ích và biến chúng thành lợi thế của mình đấy. Một khắc thổ báo hiệu tình cảm của những chú trâu và nửa kia đang có dấu hiệu nhạt nhòa. Hai bạn quá bận rộn với công việc, khi rảnh rỗi cũng lại mải mê với những thú vui của riêng mình. Chính vì thế mà hai người dần xa nhau, không còn nói chuyện nhiều khiến các bạn kém phần thấu hiểu giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Tị, Dậu. 3. Tử vi tuổi dần. Xem tử vi của 12 con giáp, kiếp tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi dần là điểm báo con giáp này đang phải đối mặt với nguy cơ phá tài đang đến gần. Những chú hổ cần kiểm soát thói quen mua sắm, chi tiêu của mình. Đừng ý thế tiền bạc dồi dào mà không biết quý trọng, với người làm kinh doanh, đây là thời điểm bạn cần phải suy tính cẩn thận, giữ cái đầu lạnh, chớ nên đầu tư bốc đồng vào các dự án có tính rủi ro cao vì nguy cơ mất tiền của bạn đang rất lớn. Trân trọng cơ hội là đúng nhưng không có nghĩa là đầu tư mù quáng bất chấp những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Ngũ hành xung khắc, cái tôi quá cao đang là vật cản trong tình yêu đôi lứa. Ai cũng có cái lý của mình và không chịu nhún nhường. Mâu thuẫn bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại cần đến sự cố gắng và nỗ lực rất lớn từ cả hai phía để có thể gạt bỏ. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, tuất. 4. Tử vi tuổi mão. Do tác động của tỷ kiên, người tuổi mão nhờ thế mà đưa ra những quyết định đúng đắn, chuẩn xác, phù hợp với định hướng sẵn có của bản thân mình. Con giáp này không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn như trước đó. Những chú mèo cần phải phát huy điều này nhiều hơn nữa, Hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã chọn, đừng ngập ngừng, đừng do dự, bởi sẽ có nhiều thử thách lớn hơn nữa đòi hỏi sự quyết đoán ở bạn. Mộc khắc thổ báo hiệu về những dạn nứt trong hôn nhân của bản mệnh. Lời hứa trao đi mà chẳng được thực hiện, cuối cùng sẽ khiến cho lòng tin bị vỡ nát. Hạnh phúc gia đình cũng dạn nứt vì thế, gây tổn thương cho tất cả những người trong cuộc. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Sửu thìn tương phá, đây là điểm báo tiểu nhân phá hoại người tuổi thìn khiến công việc trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Bản mệnh có thể vì thế mà sẽ phải trả giá khi bao nhiêu công sức bỏ ra bị tiểu nhân đập đổ. Ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của chính tài, các thần này sẽ xua bớt phiền não cho những chú rồng khi bản mệnh có nhiều cơ hội liên quan đến tiền bạc, những vấn đề là bạn cần sáng suốt nhận định đâu là khoản lãi bền vững, lâu dài, đâu là khoản ngắn hạn. Chỉ cần biết được điều này bạn sẽ dễ có những quyết định sáng suốt hơn trong việc kinh doanh, thu lợi nhuận cho bản thân. Thổ khí vượng khiến sức khỏe con giáp này có phần sa sút, tâm trạng vì thế cũng trở nên buồn bực, ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm. Đôi bên giận hơn vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn mỗi lúc một nhiều, tích tụ lâu ngày rồi cũng có lúc bùng phát, quan hệ lứa đôi khó mà cứu vãn nổi, Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Tỵ. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi thứ 4 của 12 con giáp cho thấy hôm nay là ngày người tuổi Tỵ gặp rất nhiều điều may mắn. Tam hợp quý nhân dẫn dắt, bản mệnh được nhiều người hỗ trợ trong công việc của mình, nhờ thế mà dù có khó khăn cũng không chủ lòng nản chí, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước. Chẳng những vậy ngũ hành tương sinh còn hỗ trợ rất nhiều cho chuyện tình cảm của những chú rắn,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 các thành viên bận rộn với cuộc sống riêng tư của mình mà không quan tâm đến những người thân thiết với mình. Tổ ấm gia đình trở nên nguội lạnh, người đi người về tự như một căn nhà trọ nhiều thành viên. Có lẽ đèn tình thì lại đỏ bạc, nhất là khi có thực thần che chở cho vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ 4 này, người tuổi ngọ nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được các thần này trợ giúp. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, hợi, 8. Tử vi tuổi mùi Sử mùi tương xung gây ra tác động không nhỏ đến chuyện tình cảm của người tuổi mùi. Những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày có thể trở thành rào cản không cho tình cảm phát triển. Đôi bên cần thêm thời gian để tìm hiểu cũng như nhìn lại lòng mình xem những cãi vã đó có thực sự đáng không. Thiên tài giúp sức, đường tài lộc của những chú dê trong hôm nay có dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Các khoản thu nhập của bản mệnh gia tăng khi có thêm nghề tay trái, Tuy bận rộn nhưng thành quả thu về thực sự đáng để tự hào. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 9 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Bản mệnh tốt nhất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, Tị, 9. Tử vi tuổi thân Chính quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi thân mang tới nhiều điều thuận lợi trong công công danh sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh được cấp trên công nhận năng lực của mình sau bao cố gắng và giành được những phần thưởng xứng đáng, tạo thêm động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu. Ngũ hành thổ sinh kim mang tới những điều tốt đẹp cho bản mệnh trong ngày hôm nay, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Bạn sẽ có nhiều cuộc hội họp và gặp mặt với bạn bè. Người độc thân nhân cơ hội này có thể tìm được đối tượng phù hợp với mình, các cặp đôi dần xóa bỏ được mâu thuẫn, đánh tan nghi ngờ. Tình cảm sau bao thử thách càng trở nên bền chặt hơn, con giáp này trân trọng hạnh phúc mình đang có và cố gắng để bảo vệ, vun vén mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 10. Tử vi tuổi Dậu. Tam hợp cục che chở mang tới cho người tuổi Dậu những cơ hội làm ăn kinh doanh thuận lợi, Việc đầu tư có lãi, lợi nhuận thu về khoản không nhỏ càng khiến những chú gà thêm kiên định về con đường mình đã lựa chọn. Có công ngày sắt có ngày nên kim, những vất vả trước đó của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, vì có thiên quan nên đôi lúc bạn khá phân vân, có thể bắt đầu các dự án mới với nhiều ý tưởng và sự lựa chọn khác nhau. Đừng ngại với một chút bối rối và hỗn loạn đang có, hãy cứ tự tin hành động, sức sáng tạo của bạn sẽ đem đến cho bạn nhiều thành quả rực rỡ hơn nữa. Thổ sinh kim, đường tình duyên của con giáp này có đào hoa khoai sắc, bản mệnh dễ dàng tìm thấy hạnh phúc cho mình. Nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phải mở ra trước mắt những bạn còn độc thân, để nhanh chóng tìm được người cùng chung bước trên chặng đường đời. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính tài xuất hiện cho thấy nhiều vấn đề tiền bạc của con giáp tuổi Tuất đã được giải quyết ổn thỏa giúp bạn có thêm năng lượng, Thậm chí, có người bốc thăm trúng thưởng hoặc nhận được tiền trả nợ từ ai đó đã vay từ lâu. Nhân lúc tài chính đang ổn định, bản mệnh nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng khoản tiền bạc dư dôi, có thể tiết kiệm một phần để phòng khi ốm đau bệnh tật, cũng có thể đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới để tiền bạc không ngừng sinh sôi. Tâm trạng hân hoan cả ngày dài cũng khiến con giáp này hào hứng chia sẻ những điều vui vẻ với nửa kia. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ và có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của đối phương. Nhờ vậy mà tình cảm của hai bạn rất bền vững. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, hợi. 12. Tử vi tuổi hợi Chính ấn xuất hiện trong hôm nay là dấu hiệu tốt đẹp trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi hợi. Sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao là yếu tố khiến cấp trên coi trọng bạn. Người tuổi này có thể được cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn trong ngày hôm nay. Thế nhưng đừng vì thế mà tỏ ra tự mãn không đúng lúc bạn sẽ tự rước họa vào thân do những kẻ tiểu nhân ghen ghét ngấm ngầm làm hại bạn. Thái độ khiêm tốn bao giờ cũng sẽ được hoan nghênh và yêu quý trong mọi hoàn cảnh. Thổ thủy xung khắc là nguyên do khiến cho vận trình tình cảm của bản mệnh không được như ý. Con giáp này chưa tìm được cách để hòa hợp với người ấy sau những mâu thuẫn, bất đồng với nhau. Cũng bởi cái tôi quá cao khiến cả bạn lẫn đối phương chẳng ai chịu là người xuống nước trước, mối quan hệ vì thế mà cũng vẫn trong tình trạng căng thẳng